抓住他们，让这个抓不着掉！上。 Sư phụ chưa lập di chúc Chưa thể chết đâu Wow Sư phụ có di sản gì để lại cho con Khi con về Trung Quốc Con hãy tới Thiếu Lâm Tự Kiếm sư huynh của ta là Nguyên Không Giao chìa khóa cho hắn Khi hắn nhận được chìa khóa Thì hắn sẽ biết sửa làm sao Ngoài ra còn có một việc rất quan trọng Con nhất định phải kiếm về cho sư phụ Nếu như không Sư phụ có chết Cũng không nhắm mắt Là cái gì sư phụ Đừng có để cho người ta nghe được Đưa tay qua đây Ờ Sư phụ Sư phụ Sư phụ con lấy gì Quỳ xuống Dạ Sư phụ Sư phụ đồng Đây là tiền Mỹ Kim Rõ ràng là giấy sao nó là Kim ừ, Cái đám nhà quê hay là dây anh đã các em đang mặc banner Wow hay quá hay quá Nè nè nhưng mà phải có điều kiện Ăn xong là phải dẫn anh lên thiếu lâm tự Được anh đi Được đi nha Đi đi Yên tâm đi, sư phụ của ta là người tốt, nhất định sẽ chứa chấp người Phải trời ơi, trời đừng có lo, đi ra đây, lên lên, đừng có lo Quay, quay, quay, quay, quay Chỗ này thánh địa của Phật chứa cái gì? Ê, biểu cái người đi kiếm tiền, sao lại dẫn nàng ăn xin này về vậy? Hắn không phải là ăn xin, hắn tên là Lạ Kỳ Gì gì Lạ Kỳ? Lạ Kỳ Chào sư phụ, tôi là đệ tử của Kim Quý Tường, tên là Lạ Kỳ Người nói người là đệ tử của Kim Quý Tường Có gì chứng minh đây? tôi lặn lội đường xa tới đây dĩ nhiên là có bằng chứng chứ Chúng tôi là người xuất gia đường ngài nấy đi thay kệ người có bằng chứng gì Có bằng chứng gì Mở đưa ta ngay Không được Trước khi sư phụ Lâm Trung đã có căn dặn nhất định phải đích tay giao cho Nguyên Không Sư Bá Nguyên Mộc Chuyện gì mà ồn ào vậy Sư huynh à Cái củ quê kỳ này Không được vô lễ Thí chủ xin hỏi chuyện gì Hắn nói hắn đệ tử Kiên Quý Tường Vị này nhất định là Nguyên Không Sư Bá Lão Tăng chính là Nguyên Không Dạ yeah sư phụ của cháu là kim quý tường cháu có nhiều phần chứng nào lấy cho sư lão coi nào là lạp gì đó ừ vậy sư phụ người đâu sư phụ của cháu đã diện tịch hả a di đà phật quý tường sư đệ người coi thiếu lâm tự đã mấy năm rồi không ngờ đã thành vĩnh biệt ờ nè ngoài cái chìa khóa này ra ông còn căn dặn gì Sư phụ biết giáo tới Thiếu Lâm Tự nhờ sư bá chứa chấp Ê, Thiếu Lâm Tự không phải là nhà từ thiện người phải biết Vào Thiếu Lâm Tự không phải là một chuyện dễ dàng đâu à, Sư bá sợ giáo võ công thấp hèn làm mất mặt Thiếu Lâm Tự hả Nè đừng có bà xạo nha Cháu không phải bà xạo đâu Ở nước Mỹ có một biệt danh là đánh khắp phố Muốn thử võ công tài nghệ của cháu hả Đừng vội khoe khoang Nếu mà muốn vào Thiếu Lâm Tự Thì phải xong trận đó có hiểu chưa Lúc lâm trận chém sát tướng mà cháu có nghe sư phụ nói qua Nếu mà chịu không nổi thì rời khỏi Thiếu Lâm Tự được Trận thứ nhất là thiên hoàng Thời gian vượt trận Chỉ có 3 phút đồng hồ mà thôi Chỉ nhờ vào sức lực là vô dụng Thôi, có đề nghị gì? Nhất diệp khâm châu thứ Nhân cách dạng trùng sơn à. qua trận a di đà phật Trận thứ hai là địa quan Thời gian vượt trận chỉ có hai phút đồng hồ ra trận quan nhân Không phải quan nhân Mà là nhân quan thằng khờ Đây là chuyện gì tỉnh lại Dạ Lạc Kỳ Người có thể rời khỏi Thiếu Lâm Tự rồi Sư bả Nói chơi thật chứ Theo như hiệp nghị ban đầu Người không vượt qua trận được Thì phải rời khỏi Sư bả Hai trận trời đất trái đâu qua được chỉ không qua được cái trận tiểu nhân thôi Chúng tôi không thể diện mà phá quy củ Sư bá, sư bá chỉ chấp cháu sẽ có nhiều điều lợi Có điều, điều lợi gì? gì? Nè, cháu là quê kiều quen biết nhiều phú thương ở nước ngoài Có thể biểu họ gom tiền dừng lại thiếu lâm tự Cháu có thể bảo đảm cho giàu là trẻ củi gánh nước nấu cơm cháu cũng làm được khá lắm mà Hơn nữa cháu tử khí vô học Phải cần phải nói những lời ngọt ngọt như vậy nữa Sư bá à, người ta thường nói không nể mặt thầy nể mặt Phật Tình hải nể mặt của sư phụ cháu Sư đệ của ông là Kim Quý Tường Cho cháu lại đây đi nhờ cái thằng này thì khéo ăn nói Đã bưng luôn sư đệ của ta ra Sư huynh Không thể nào vì thằng nhỏ này Mà phá bỏ quy củ truyền thống của Thiếu Lâm Tự đâu Sư phụ à Nếu như hắn đã có nhiều công hiến cho Thiếu Lâm Vậy cho hắn ở lại đi Sư phụ cho hắn ở lại đi Phải thêm người giúp việc mà hey, Thôi được Sư huynh Không cần nói thêm Ta có chủ trương của ta Người nhớ tuân theo không được phá đám nha Cháu nhất định làm theo mà Cảm ơn sư bá Cảm ơn Ta là tập tam ca thuận phong nhỉ Tại sao đánh người ta Chồng thiếu lầm tự không có chuyện phiền phức lâu thôi Sao cả sư huynh nghiêm ngặt vậy Sư phụ của ta cũng không xử vậy đó Các tiểu sư huynh xin hãy nới tài đi hả Tiểu đệ mới tới nơi này Mong là các vị thông cảm dùm Để tới Đồng Thành tôi tặng mỗi người một hộp chocolate nha Vậy thì biết điều Đứng dậy đi Cảm ơn cảm ơn Biết được lời đó Wow, mấy cô gái này thì là đẹp quá đi Tránh lắm Anh thì là tự nhiên hả <laughs> Wow Hi. Hi. Người của chúng tôi không có dễ ăn hiếp đâu Nhưng mà vẫn có thể bàn chuyện làm ăn Ngồi đi Đem rượu qua đây Ông Bào mời ông coi tranh vẽ này Hả? Phi mã đạt yến Ông chủ chúng tôi nhất định phải lấy được phi mã đạt yến này Để đâu Chúng tôi đã có giò thám đang trộm thiếu làm tự Giá cả bao nhiêu Giá cả không thành vấn đề Chúng tôi kêu giá cao lắm đó Tùy ý ông Được Sư Huynh à Đề nghị của bao tiên sinh Phải suy nghĩ một chút Nhưng mà Bốn trụ vốn không có lục quốc bảo này Cho nên không cần suy nghĩ Nhà buôn đồ cổ nổi tiếng trên thế giới không bao giờ nói láo đâu Tôi đã có điều tra rồi phi Mã Đạt Yến nhất định là ở đây Tôi dám chắc Hả? Bần đạo chủ trì Thiếu Lâm Tự đã mấy chục năm rồi Ở chỗ này từng nhánh từng cây bần đạo đều nắm rõ Nếu như có cái gì là phi Mã Đạt Yến Sao bần đạo lại không biết chứ Thôi đừng có làm bộ nữa chỉ cần ông lấy phi mã đặt yến ra bán cho bọn Anh quốc Chúng ta đều có lời Ông bảy tôi ba Nói đúng lắm Sư huynh à Thiệt là một công hai chuyện Có thể dừng lại thiếu lâm tự Lại khiến bọn nhỏ đã quá chịu khổ Qua biểu diễn để xin tiện Nguyên Mộc Kẻ xuất gia phải chịu khổ trước là bổn phận Đâu có thể nào ham tiền được chứ Vậy sao Hay là ông cho tôi ở lại trong chùa này dùng máy móc để dò thám thử coi Đợi khi nào kiếm được rồi thì mình hãy bàn lại nha Cảm ơn ý đẹp của người Đã tối lắm rồi Nguyên Mộc Tiễn khách à, Sư huynh Coi bọn tụng kinh nhiều quá cho nên đần độn rồi Bà thí chủ Người dám vô lễ sư phụ ta hả Câm miệng Ở đây chừng nào mới tới phiên người Đánh anh Ê đừng làm mẫu nha Đừng có đánh người ta Mình là người mua bán đàng hoàng mà Làm ăn không xong thì vẫn còn tình nghĩa Có phải không đại sư Sư huynh à, Tôi tiễn họ ra ngoài nha À, bà tiên sinh, về mà của sư huynh tôi xin đừng có lo Tôi nhất định sẽ lo liệu cho người Là ông hứa đó nha Ông nhất định phải làm đó Đừng quên phần của tôi nha Những hàng mà anh muốn lấy đã có đủ rồi Tiền đâu Đem tiền qua đây Kiếm hàng trước đi vâng. ừ. Kiếm hàng lại đi Thấy giờ Đồ cổ đó Đồ cổ đó Để tôi lo cho Được được đây có một thiếu nữ vừa ốm vừa lùn không Một thiếu nữ vừa ốm vừa lùn hả Chỗ này có người như vậy ừ, Không biết chị muốn kiếm ai Nếu tôi biết đâu cần hỏi chị Cảm ơn con Đừng chạy Đứng lại Đứng lại Đừng chạy Quay đứng lại Đứng lại Đứng lại Đừng có chạy Đứng lại Đứng lại Đừng chạy Yeah 天猫，啊！ xe mau Đưa lại Lên xe Lên mau Đưa lại Đưa lại Đưa lại Đưa lại Cẩn thận Sao đây, không sao chứ hả Không sao Xin lỗi Cảm ơn anh đã cứu tôi Đừng có sói Cho dù là ai cũng sẽ làm gì Để có ai được tốt bụng như vậy ở ngoài đời Anh như là không giống người bản xứ Tôi vừa từ nước Mỹ về Đang ở Thiếu Lâm Tự Thiếu Lâm Tự Phải Thì ở bên kia thôi À phải Đám người đó tại sao lại đuổi giết cô vậy Chuyện là như vậy tôi cùng đám chị sơ tới trạm chở hàng Để chở hàng tiếp tế về diện tu đạo Ai à, giờ tình cờ gặp được đám người đó Đang bảo Và dạ đã giết chết mấy người cu ly Cho nên Cho nên họ đòi giết cô để bịt miệng Bây giờ tôi thiệt không biết phải làm sao Thầy, thầy đã giải thích làm tự rồi mới Tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta khác nhau tôi nghĩ không có được tiền lắm đâu Thì thì kệ là tôn giáo gì Miễn là chuyện này cứ giao cho tôi đi Tôi sẽ có cách mà Không được không được Không được đâu Truyền thống mấy trăm năm của thiếu lâm tự Không cho đàn bà tới ở đâu Hốn gì có là tu nữ Dẫn cổ đi ngay đi Ờ, ừ, ừ, sư huynh, ờ, có chuyện gì? Sư phụ ạ, à, cổ bị đám hung đồ đuổi giết từ giáo đường ra đây Cháu tình cờ bắt gặp đã cứu cổ gì? Người chưa giữ thân phận nổi mà Đòi cứu người ta Lần sau dẫn con đầm về thì sao? Sư phụ, Coi coi coi coi Sư huynh Coi có bỏ ngay đọc thần chú đó Tâm bậy Cổ đang cầu phước đó Nè La Kỳ Cổ là giáo đồ thiên chúa Không thể ở đây Người xuất gia rộng lượng từ bi Sư phụ không thể kỳ thị tín ngưỡng của người khác Đừng có nói thêm nữa Dẫn cô đi đi Đi đi à, Nguyên không sư bá Cháu là con của Nguyên Bảo Hả Nguyên Bảo sư đệ Cô có gì chứng minh không Có tôi làm chứng Đó Chỉ cả 在我十二岁那年，好，小红长得很标致，有个土豪来到我家。小女今年十二了。小红，来端菜。哎，就来。我看你这武馆很冷清，没什么学生，干脆卖给我盖大楼怎么样？不行，这武馆是我祖上传下来的，我要是卖了就败家了，不能败在我的手里。好，来喝酒，来来来。菜来了。 张师傅，咱们做笔生意怎么样？生意？讲。Trung <laughs> sư phụ Mấy năm trước ông với Nguyên Công sư phụ Bảo vệ cho Phi mã gì đó Anh muốn nói là phi mã Đạt Yến Không sai không sai Chính là phi mã Đạt Yến Ồ thì ra anh nói tới đây nửa ngày rồi Không phải là võ đường của tôi Mà là phi mã Đạt Yến hả Thì là tức quá đi <laughs> Trung sư phụ Ờ, sau không lấy phi mã đạt yến ra bán nó đi Thì sau này sẽ được ăn sung mặc sướng Cái lợi nhuận lớn như vậy Có phải được dù cả làng không Đừng có nói thêm nữa Phi mã đạt yến không có ở đây Xin chào Trung sư phụ Đừng có rượu mời không uống Mũ được phạt nha <laughs> Muốn hù tôi hả Anh chưa có đủ sức đâu Cút ngay đi Lão gia Hắn muốn gì Hắn quỳ hiếp tôi Bắt tôi phải giao ra phi mã đạt yến thì là tức quá đi Lãng phí rượu ngon của tôi Cất lại Ờ Tiểu Hồng Qua giúp một tay Dạ Mẹ Để xảy ra chuyện gì Chuyện người lớn con nít đừng xen vô Làm việc đi Mà lên Dừng lỡ đầu ra đi Hi Muốn đường phạt hả Mấy người kêu xét gì Yeah dạ. Các người làm gì đó Nếu không vào phi mã đạt yến ra Hôm nay tôi giết ngươi Nói chơi Giỏi Lên yeah! Dạ! Bà hãy mau dẫn con Hồng đi trước đi Không được Chạy đi Chạy thì chạy, chạy lẹ đi Không được Chạy Nhớ kỹ Giao thứ này cho Nguyên không sư huynh Ông nhìn thấy là hiểu liền Mai mốt tôi sẽ tới hội hợp với các người Không được đâu lão chạy già lẹ đi Mau lên Hồng à Mình chạy mau Mẹ vậy chưa Ông sẽ tới cái mình Đi mau 为了费马产业。 Dạ là thế Cha của cô là một kẻ trọng sắc khinh giáo Cha tôi không phải là phản đồ Cha vì mẹ mới hoàn tục mà thôi Tới lúc chết Ông có không bỏ quên thiếu lầm tự Sư phụ ạ à, Ân quán của đời trước không thể chuyển về tới thế hệ sau Không cần người dạy đời ta Vậy tại sao cô làm tu nữ Khi cha qua đời Mẹ lại bị bệnh nặng Cho nên đã đưa tôi vào viện tu đạo Sư phụ Nếu như có quan hệ này Thì sư phụ hãy để cho cô ở lại Ừ, vậy được Tôi hãy tạm thời ở lại đây đi Sư quên Nhưng mà không thể với sự cảm tình phá hoại quy củ của Thiếu Lâm Tự Ta biết lo liệu Khi cha cô Lâm Trung Đã giao lại cho cô cái gì Ngoài cái khăn tơ này Như là không còn gì nữa ừ, Vậy thì cô à, Đại sư cảm ơn nhiều à Sư Túc Ông đi rồi sao Có cái cây không dùng mà dùng cái đầu đi gõ chuông Ông thì là giỏi Chưa đâu Chiêu này cần lợi hại hơn nữa Không lẽ công lực của mình đã bị suy thoái sao Không có nghe được gì hết vậy Ờ, nhà người muốn thử hả? Lại đi Mau lên nè, vô à, đi, Không, không, đi, không, có thử, không có thử đây da, à, không có thử Nè, ờ, ờ, đó thấy chưa Em, đi đi da Để tao, đây, để tao, để tao, để tao, để tao à, Mày cái gì vậy? À. Của tao mà mày giật hai cái ai nữa Mày còn nói Ê, để cho Quỳnh ăn trước, không phần lớn nhỏ Ôi À, chào các em, tôi là tôn nữ Maria. Cảm tạ Thiên Chúa thiết cơm cho con. Hơn nữa chi tiết mình lấy quan luôn. Ê, tiểu đội đinh, lấy lần đều cứ hỏi qua ăn. Cảm ơn Thiên Chúa đã thiết cơm cho con ăn. Amen. Amen. Nè Nè Bộ anh đói bụng lắm sao Sao hết các thứ màu quá vậy ừ, Ăn hết rồi sao Tôi thiệt là đói bụng Tôi cũng vậy Mấy người một nửa nha à, Cảm ơn cái này có sữa bò uống không Có Thiệt hả Ừ Các em dẫn chị đi nha Chị thiệt là muốn uống Dạ Qua dạ. à, phải tự giác đó hả Dĩ nhiên Vậy mới tươi Con bỏ ở đâu Ở đằng kia Chỉ có hai con thôi ừ? Sao các sư huynh không đi Chúng ta không đi Hai người đi đi Chúng tôi còn phải canh chừng cho hai người mà Đi mau đi Nếu đi bò này đẹp quá Nhờ ngoại nhờ Cho mượn chút sữa để uống nha ừ, Ráng chịu khó một hồi nha Nè, cô có biết hay không? Không biết hả? À, suốt thành đó Uầy, bầu trời hả? <laughs> trời vui quá <laughs> Uống sữa chưa đủ còn muốn ăn lung tung hả Cái bãi đó Đây là ngon lắm đó Quê cái đám kỹ này Chạy đi lên đi Là tới giấc sữa bò của tao rồi Bắt được là tụi bay chết Các người làm gì đây Cặp con còn con lôi đi đóng củi Dạ đi liền ờ. Nè bây giờ người phải biết thở Đừng có cục cửa nha Lát chúng ta về chơi tiếp Không ngờ luyện công như vậy cũng thoải mái lắm chứ Ờ phải bế thở Chưa chết nè Ây kia Bắn cho chúng nha Mau lên Đi cái ồn Bắn à, à, à. Làm rớt chiếc giày rồi nè Thầy già lại là các người hả Chị Hồng vất vả về sạch quần áo cho các người Không đi cấm ơn mà đi phá người ta Tại sao vậy hả Ta chỉ là cười chút thôi Có thằng khỉ bắn mà Không mắc mớ ta đâu Ta hắn biểu ta bắn thôi Không phải Không phải tôi đâu Là là nó Không phải tôi Đây là mày Làm dạ, rồi mà dạ, dạ, còn chịu nhận Còn thiếu trách nhiệm cho nhau hả Được không Đố tự bay chị Tôn Nữ có phải đầu chọc không Thế tôi, chị Tôn Nữ cũng là ni cô Đều là người xuất gia cho nên nhất định là phải đầu trọc Nhất định là vậy mà Không phải đều chị Tôn Nữ uống sữa bò, ăn bánh mì Tao nghĩ nhất định không phải Vậy thì mày đánh cá, đánh cá hai viên kẹo chịu không? Chịu Tao cá chị Hồng không phải đầu trọc Đưa kẹo đây Nè Nè Nè Vậy cũng được à Thiệt mà giáo Ê, ê, chuẩn bị chuẩn bị à, dạ đi Một, hai, ba, kéo Ê, các em làm gì vậy chứ Ây da Các em thật là quá đáng Chỉ biết lo chơi thôi Quê, tại sao hiếp chị Maria Xuống hết cho tao Sao không tôi không sao chứ Tôi đi trước nha Thôi Tiểu Hồng Lucky Ngươi coi Chỗ này là thánh địa Phật môn Tiểu Hồng mỗi ngày cứ mặc áo tu nữ chạy tứ tung Còn ra thể thống gì nữa Ngươi phải đầy la cổ đó Sư phụ à cháu có cách mà Ê nè ngươi có cách gì Thank you. Lên đây đi Cẩn thận nha Cẩn thận đó Tiêu nữ tiêu là khác với người thường Anh không biết âm nhạc quên đi phiền não hay sao À phải rồi Nội định xa từ bên Mỹ về đây Anh ở đây có quen hay không hả Không có chuyện làm quen hay không Tôi có nhiệm vụ quan trọng Tôi phải giao chìa khóa cho Nguyên Không Sư Bá Có phải cái một việc quan trọng cho sư phụ hay không Cái gì Ê, Cho dù là thiên chúa đáng tin cậy cũng không thể nói ra đi, ra đi, lên, đi, Ý, coi kìa, chị Maria với là anh Lập Kỳ ở bển Họ làm gì? Ừ, họ nhất định đang nói chuyện yêu đương đó Theo ta À phải, cha của cô là cao tăng của Thiếu Lâm Tại sao cô không làm ni cô? Tại vì tu nữ không cần cạo đầu Với lại áo quần mặc cũng đẹp hơn nữa Sao cô lại ham đẹp như vậy? Sách báo nói là cô giờ tới Thiếu Lâm Tự phải nhập gia tùy tục Không thể mặc đồ tu nữa ừ, Vậy làm sao? Ê Dễ bậy dễ bả gì đó Đâu có thể dễ bậy bả như vậy Đưa đây ừ. Là gì Là chị tu nữ với Lạc Kỳ Coi kìa họ đứng ở trển Chúng tôi chỉ là dễ họ thôi Có dám không ừ, Trở vô trở vô Luyện công đi Lẹ lên Mau lên Nghịch quá đi Cái cô gậy đó Để vào thế làm từ hả Phải Cái thằng nhỏ đó vẫn mới vô mà Ông chủ Cần tôi đi lo liệu cho ông không Ông chủ Cái con nhỏ đó biết rất nhiều chuyện của mình Phải thủ tiêu luôn cái thằng đó mới được Đừng có nóng Mục đích của chúng ta là phải lấy cho được phi mã Đạt Yến Bà Tiên Sinh nói rất đúng Con Nguyên không siêu huynh đệ đó Muốn giết họ không phải là chuyện dễ Huống gì họ là con cháu của Thiếu lầm Có lẽ có tài liệu về phi mã Đạt Yến Anh theo dõi họ cho tôi Dạ Hindi na. Có biết gõ cửa không vậy Có ăn trộm Ăn trộm Có bắt được không Đã chạy thoát rồi Ê Thiếu Lâm tự nghèo như vậy Có gì mà ăn trộm chứ Chắc người gặp con nữ ma rồi Ê Sao biết là đàn bà Ơi Thường người ta thấy người da dỗm Trước cái hình con tôn nữ đó ừ, Chắc chắn nằm mơ thấy cổ rồi có phải không Có phải gì không Ê Đừng có đổi quan cho tôi nữa Thôi không nói với ừ. Bộ hòa thượng cũng uống rượu sao Sư thúc không có tư cách luyện đồng tử công Cho nên phải nhờ rượu này Để mình luyện hơi tập Thiết đầu công đó Có muốn kết bạn với sư thúc không Muốn kết bạn với sư thúc Thì ngồi xuống đây Làm một ly đi hả Được mà Thế giờ thì lợi hại Đừng lãng phí rượu của ta Uống tiếp uống tiếp Thế giờ thì được sư thúc ạ à, Chống hết nổi rồi Uống đi Thế giờ mày là hết rồi Đừng lo còn nữa Rồi chúng ta cùng nhau thử một lần nha Thiệt hả? Chuẩn bị ờ, Cái gì vậy các Có chuyện gì vậy? Nè, đứng lên nói đi Đứng qua bên này nói đi Mình thử một lần nữa nha Một, hai, ba khiếu về âm nhạc Không bắt mớ tôi đâu, các em nhỏ có khiếu rồi Anh ta ủng hộ đi Được <laughs> Cảm ơn Bây giờ chúng ta vừa đi về hát nhà chịu không quá Sao giờ này còn chưa tới chứ Ai đó ờ, ờ, Là phe ta phe ta ông bao Chuyện gì đây sao trễ vậy Vừa mới lo liệu xong sư huynh Đừng có nói nữa dẫn cho đi kiếm đi Mau lên Ờ đi đi đi đi đi Đi mau đi Nhanh lên à, ở trong này nè hả Có thiệt hay không đó Phi mã đại yến mà cất đây hả Yên chí đi Nhìn thấy lỗ là chung vô Vậy là phải kiếm ra được Ờ tôi qua bên kia canh giữ cho các người Ở đâu Đi chìa khóa đi ừ. nhẹ tay chút đi Dạ ông chủ Ê, Bộ cô muốn làm cho tôi đau chết hay sao Dạ ông chủ Mẹ nó cái thằng hòa thượng mắc dịch Mày về tao cho điện giật chết luôn Thì là tức chết mà Mày, mày muốn chết hả Sao có bảnh hay không Bảnh thiệt tao hình thường là đặc biệt ừ, Tao nghĩ Chắc là bây giờ mày cũng muốn đổi hình tượng rồi cho điện giật nó đi Đừng nha Đừng Tao hẹn mày trong vòng 3 ngày phải kiếm cho ra số mật mã Quân tàn Phó chủ 说 诸恶莫作，众善奉行。所以，你们一定要好生练功，专心研读，千万不能做出任何违背寺规的事情，而有辱我佛门声誉。你们谁偷吃过游魂之物没有？没有，没有。那谁看过禁书？没有，也没有。 那就好，啊！我们出家之人，当以慈善为怀，切莫以善小而不为，以恶小而为之。此话你们要牢记在心呐。嗯，小胖子，你是不是偷吃了什么游魂之物？ 如此打不起精神， <laughs> 师傅，我刚才做了一个梦，我梦见好大一只鸡腿。坏小子， <laughs> 真的，师傅，好香好香啊！你这个调皮 <laughs> 都不准笑，都给我听着，就是在梦里。 你们也不能做出任何违反寺规的事情。我的话，你们都听到了吗？听到了。你们年龄尚小，更不能为尘世所扰。滚滚红尘乃我佛门大忌。如若不然，我就把你们赶出山门，明白吗？明白。 Các người nghe đây Bây giờ chúng ta tập bí truyền thiếu lâm thập bát đồng tử công Bây giờ vào đỉnh tịnh thân Bên trái quay Một người thêm, một người nhảy Theo khí đột Nhà người đó Người đã làm gì Tại sao không thông điện Tôi đã đọc cuốn sách trong đó các vị đều không mặc đồ Thằng nóc Nhà người đã ăn cái gì Tại sao cái miệng không lên màu sư phụ Con cái ăn đùi gà Hai cái thằng khỉ này Lục căn chưa tịnh Phá hoại thập bát đồng tử công của ta Ta phải phạt hai người mới được Vừa mệt vừa đói Cũng tại mày tôi lén ăn đùi gà Mày cũng vậy Mày Lục căn chưa tịnh Lén đọc sách về Thiệt về quá Mày đó Mày Chị tây ra cái này tụi em làm đấy Tặng cho chị Nè <laughs> Thiệt là đẹp quá Cảm ơn hai em Chú sẽ phù hộ cho hai em Thôi khuya rồi Hai em hãy về ngủ đi nha Hả Dạ, dạ. Ừ đi đi Chị Tiên Tiên Ngủ Lan Ngủ sớm nha À Ai đó Chỉ kiếm được cái thứ này thôi Chuyện gì đây hả Muốn lấy mật mã thôi mà Có cần lấy khăn của đàn bà không Ông chủ Trên này không có gì hết Ông chủ à Khăn tơ này không chừng có bí ẩn đó Tan Lấy thau nước qua đây Dạ Nam Mô A Di Đà Phật Thằng cọc kia Mày muốn tôi xuất gia làm hòa thượng hả Dùng nước không được Tự dùng lửa thiêu coi Tao sẽ thiêu cho mày coi ừ. Đem lửa qua Thằng kia Mày chơi kiểu gì đây Ông Bao à Tôi đã tận sức rồi mà Dù sao đi nữa cũng đã chịu khó Còn nữa giờ này tôi thiệt tốn tiền lắm Có thể cho tôi mừng đỡ ít xài không vậy Một thao nước không đủ Dạ đủ đủ đủ bưng qua đây à, Cảm ơn Mày ăn cứt đi Sao sớm vậy Sớm cái đầu của anh Tối hôm qua anh đã đi đâu Tôi Trả lại khăn tơi cho tôi Khăn tơi gì Áo lố có một cái có lấy không Thiệt là tức chết đi Khăn tơi đó là bảo vật gia truyền của tôi Anh lấy đi lại có ích gì chứ Cô thiếu nữ này thiệt là ngang ngược Sao đổ lỗi cho tôi Sao tôi đổ quan cho anh Cô hài tôi thì không có lấy Cô làm ơn tránh ra đi Nếu không tôi trẻ cổ sẽ đập trúng cô đó Được bây giờ anh không nhận lỗi tôi phải cá cho anh nếu tôi bị thua tôi sẽ nói xin lỗi Còn nếu như anh bị thua thì tới đâu anh cũng phải kiếm về cho tôi Anh muốn cá không? Cá cái gì? Đánh mặt trượt Ok mở chuyến đầu cụ trong ba là thắng Sao bài Cho anh trước Cho anh trước Mời anh Đánh năm tròn Tiếc là vô dụng Tới rồi Hả? Tới con gì? Từ bóc số tròn Chỉ cần tôi tới thêm một dáng nữa là anh bị thua rồi Sao bay? xếp bài cho trước Cho trước Ừ, cầm lấy Tới phiên cô ừ? Năm tròn người đánh gì đây Lạ kỳ à! Các người làm gì hả Ngày mai là phải tập thập bát ngồi đồng Bây giờ không lo tập vợt Mà ngồi dẫn chơi hả Ý, ý, ý, ý. Máy phát điện đồng tử Thiện ân, thiện quả Lên Dạ Dạ, dạ.

bị ói niệm rồi Sư phụ có cần dùng nước tiểu đồng tử cấp cứu không Không cần <laughs> Hai cái lão đồng 14 già này Giữ lại cũng phí tiền thuốc men thôi Bào bị đứt, Ngươi đừng có hồng lấy được phi mã đạt yến 咱们来石头剪拳布，石头剪刀，这么硬啊！啊，你输了，他输了，来喝喝喝喝！啊，来来来，给我吧，嗯。来石头剪刀石头。 cứ mặc kệ họ mình chơi tiếp đi chơi đi hả anh an chuyện gì đây chuyện gì hả đồ mắt dịch đó là cái bình nước tiểu của từ hy đó khắp phố đều biết không đáng một đồng xu anh ăn à đàn em của anh sao hôi miệng quá vậy có phải đang ăn cứt hay không Đàn em của tao hôi miệng không sao Còn mày, mày dám gạt tao hả Ê, Ê anh An à xin lỗi nha Tôi đã lấy nhầm cái bô của tôi cho anh đó Tôi sẽ đền lại gấp 10 lần số tiền đó cho anh ừ, Nè Anh phải trả cái giả đó lại cho tôi Băng à Trả lại cho nó Đại ca Đập bể rồi Đập bể rồi thì ráp lại Làm sao ráp Không biết ráp hả Ráp nó đi cả ngừng tay Nếu không ta cắt cổ của nó Ngừng tay Ngừng tay Đi chết đi mày Có, em còn có tuyệt chiêu gì Tuyệt chiêu gì, tôi đã nói không lấy khăn tơi của cô mà Được rồi, thôi bỏ đi Chị Chị Maria à? Tiểu bất Hợp, xem lại tới đây Hôm nay là lễ phục sinh các bạn trong thi ca đã bị bệnh Viện trưởng nhà em tới kiếm chị Bây giờ tại sao không báo sớm với chị chứ Tiểu Hồng ừ? Hờ, có các em này giúp một tay rồi <laughs> giữ nó lại đi chiêu người Dẫn nó qua đây Đi Đi ừ. ừ? Nè Mình gom góp chút đồ nghề Để cứu chị Maria với lại anh Lạc Kỳ ừ, ừ. con Hãy khôn hồn một chút đi Nói ra địa điểm bảo tàng Để khỏi bị đau vì cực hình Đa Kỳ Mày đem chìa khóa giao cho Nguyên Công Đại Sư Để được ở lại thiếu lâm tự Cũng vì muốn lấy được phi mã đạt yến mà thôi Nè Nói ra đi Mày cũng được lời vậy Cho dù có đánh chết tôi Tôi cũng không biết phi mã đạt yến ở đâu Vẫn không chịu nói hả Tôi không biết gì hết Càng không biết phi mã đạt yến là gì còn nói là không biết Tao đã bắt được tin Nói là mày đang lục lậu ở thiếu lâm tự Muốn ăn chặn hả Mày thì cứng cổ Tập trung tinh thần Nhìn vào trái cầu này Bây giờ cô đã đi vào thế giới của tôi và chúng ta nhất định phải hợp tác với nhau Chúng ta không còn gì phải giấu nữa Mật mã thế nào cô hãy nói cho tôi biết đi Nói đi Anh tin Giêsu sẽ được vĩnh sanh Anh tin Giêsu Giêsu sẽ thỉnh cứu anh Anh không tin Giêsu Giêsu làm sao cứu anh Tập trung tinh thần Ê Kêu mày tới đây ngủ hả Không lẽ mình dùng thôi miên đã quá mức Ông Bao Cho dù đánh chết nó cũng không phải là cách đâu Mày đó nha Đâu có chuyện gì mà mày làm được Nổi lửa như vậy cũng vô dụng mà Hai hôm sau các bọn cứ sẽ tới Thử hỏi làm sao đây Bí mà có phim Mã Đạt Yến nhất định ở trên mình của tụi nó Hay là mình nhốt chung họ lại rồi nghe lén Mày thì chỉ biết nghĩ ra mấy cái kế quỷ thôi Vậy thế làm tự đi Nhốt phải đi nói chung với nhau Đầu rồng đuôi phụng Tách đồ nghề Chia nhau làm việc Chiều giới đúng rồi Dapat. Dạ, Dapat. Dạ. Dạ, Nước này. Bắt đầu thu. họ cứ hỏi số mật mã gì chứ. Tôi không biết mật mã gì hết. Tôi chỉ biết là trước khi sư phụ Lâm Trung biểu tôi ra chìa khóa cho Nguyên Không sư bá. Chỉ biểu tôi về thiếu Lâm Tự lấy một món đồ quan trọng. Lần này thì cứu cô không nổi. Bây giờ cả tôi cũng khó mà giữ mình Đừng có nói gì vậy Sống chết có mạng Phú quý do trời Tôi không quán trách ai đâu Sao tôi nữ các người cũng mê tính như vậy hả Không phải là mê tính Chỉ là kỳ duyên mà thôi Mong là Thiên Chúa phù hộ cho anh Điều tao trái lù đạn thúi Thì mẹ ăn cái gì mà thúi quá vậy Tao mà đã thúi hả Mày đít đó Mày đít Mày Là mày Mày đít Là mày đít đó Mày đít Mày đít Mày đít Mày đít Ai đi đà Phật Yeah Hmm? Tránh chuyện đau nha Thật ra họ muốn kiếm phi mã đạt yến chỉ Số mật mã lại có quan hệ gì chứ Mật mã? Lại đây à, Anh làm gì vậy hả Sao đánh người ta Sao đánh anh hả Anh phải biết chứ Tôi chỉ muốn coi hình xăm trên lưng cô có quan hệ với mật mã hay không thôi Không tin hả Cô tự coi đi là cái hình gì tôi nhìn không có được rõ Coi Tôi cũng không rõ Có kiếm phóng đại không Nè dạ. Có nhìn thấy không Đã nhìn thấy cái gì Hả ừ. 492276 Lấy con số từ một đến chín Là cái gì đây thầy sư sư phụ hả hai người sư bỏ tới đúng lúc ở sau lưng tiểu hồng phát hiện mấy con số từ 1 tới 9 tôi coi suy nghĩ hoài không ra ờ <laughs> về cái chuyện mà cổ bị xâm mình là như vậy nè năm xưa ta và sư phụ của người và cha của cổ ba chúng tôi cùng nhau bảo vệ quốc bảo phi mã đạt yến để cho khỏi lọt vào tay của bọn cướp và chúng tôi đã giấu nó trong một hang động sau rừng cây lúc đó và chúng tôi đã thiết kế chìa khóa và mật mã Nếu như mà chỉ có chìa khóa không Mà không có mật mã Thì vĩnh viễn mở không ra À thì ra là vậy Thì ra xăm mình ở sau lưng là số mật mã Ừ Lợi hại thiệt Ông Bào Chúng tôi đã giao vũ khí cho ông đúng giờ Nhưng mà phi mã đạt yến của chúng tôi đâu nữa <laughs> Yên tâm đi Cho dù phải sang bằng thiếu làm tự Tôi cũng phải kiếm ra phi mã đặc yến cho mấy người Sư phụ Nguyên Mộc Sư phụ Sư phụ Sư Huynh Đã xảy ra chuyện gì Đệ thì là đáng chết Đã bán rẻ thiếu lâm tự Xin tay mặt cho liệt tổ liệt tông Hãy xử phạt đệ đi Sư thúc làm gì vậy Tôi cũng không biết Ông như đột nhiên đổi tánh Coi là sao lưng ổng Tránh ra đi Không phải chuyện các người Nguyên Mộc Trở vô trong mới nói đi <laughs> Sư Huynh Thật là vô dụng Vì ham cầu danh lợi để bán rẻ thiếu lâm tự Xem chúng thì phi mã đạt yến đã lột vào trong tay của bọn xấu rồi Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Tội lỗi, tội lỗi Không phải đâu, hồi đời sang bằng thiếu lâm tự đó Hả? Muốn xem bằng thiếu lâm tự? Quân mã của họ từ đâu tới? Là của đám người Anh quốc cung cấp Hả? Đáng lẽ họ đưa đệ lên làm chủ trì Nhưng mà để lấy được bảo tàng Họ đòi nổ tung thiếu lâm tự Đệ tội thì là đáng chết <laughs> Nguyên Mộc Đệ được dừng cương trước ngực Thiện tài, thiện tài Sư phụ à, xử trí sao đi Đừng có sợ, tôi có cách sợ lưu đạn chờ tụi bay thử trò này nha Nổ chết bọn họ đi Tránh ra Chơi kiểu liền cũng không được Dùng trò đãi cùng phong Tôi chết rồi Ép tao ăn cứt hả mày Uh-uh. không tức thì sách sách tức thì không không gặp lại nhiều lần ba ngày muốn ăn no ban đêm phải gõ mỏ không tức thì sách sách tức thì không không tức thì sách sách tức thì không không tức thì sách sách tức thì không không tức thì sách sách tức thì không không tức thì sách sách tức thì không không tức thì sách sách tức thì không không tức thì sách sư phụ thiện tài thiện tài mở cửa Khoan đã Để ta đưa số mật mã vào Mật mã Châu gì Thạch ngũ Quyệt Đoàn Viên Mở cửa được rồi Cửa mở rồi đi vô đi Ê, đi, đi vô vậy lên Nè Đây là phi mã Đạt Yến đó Chính là món này hả Thiệt hả Giờ lên coi nha à. wow, Đẹp, đẹp quá Đẹp, đẹp quá Đẹp quá Giờ đẹp quá hả Sư bá à, làm sao xử lý đi Cái món bảo vật này Để ở Thiếu Lâm Tự đã xảy ra nhiều phần tranh lắm rồi Theo ta nghĩ Là nên giao cho viện bảo tàng cố cung đi nha Như vậy cũng tốt Sư phụ của mình Thiếu Lâm Tự số cuộc đã được bình yên vô sự Chỉ tiếc là nguyên mộc Yến Đạt Mã Phi á Sư phụ à Sư phụ bắt con lặn lội ngàn dặm về đây Để giữ tấm hình này hả Ê... Ừ, yên chỉ đi Con không đồn sự xấu xa của sư phụ ra đâu Nhưng mà ngày mai con phải giao cho nhà báo trái táo Rồi pi rồi các đoạn lui vô ổ đĩa giúp pi đây rồi anh sẽ bắt nó lại đấy nha yeah. thằng này cũng rảnh copy lại cũng quay quay chứ mình nếu người ta bảo đó. mình copy gì vậy mình... xong rồi đó rồi mình dẹp giờ xài chưa hồi này là chết BTS 2G và xịt vào anh nhớ mà để em chẹp hai cái hình này à, có cách rồi à, anh sẽ chọn nguyên hệ đường hành này lại hết à. rồi mua cái uh, hai này không đầy vô là xong mua mua không không ai mua cái bò đầy vô mua bò trắng à ừ bó trắng đầy cái chinh nó giống cây quýnh á mày mày mày ra cho mày cầm chìa khóa qua như ra đây mày cầm đây chắc ờ, copy từ cái này qua đây này ừ. đấy chìa khóa kia ô chìa khóa là có giúp đi lấy đi cái nồi này tao bảo mình lấy chìa khóa nhưng mà cứ lấy đi mày cái á kêu lại chìa khóa tới tường <laughs> kêu thằng tường tường nó chìa khóa lắm vô đi <laughs> rồi sao nữa xong rồi xong rồi à? là, ra trong giúp đi cỏ rồi nhưng mà không được chạy cái này nè cái này cỏ nè xóa đi sợ đâu đây đúng không không này đặt lên này sợ đâu đây đúng không ừ. dạ cái này cũng có luôn này cái lộn này mặc mình chỉ có ba pha này thôi ba pha này thôi